Phương pháp tác ý trị bệnh Tác giả trưởng lão Thích Thông Lạc Nằm hay ngồi, trong tư thế nào cũng được. Nhưng nếu gan dạ, thì nên ngồi kiết già hay bán già, lưng thẳng, mắt mở, nhìn phía trước, cách chỗ ngồi khoảng hơn một thước. Khi thân ngồi ngay thẳng, tâm yên ổn mới tác ý như sau. Tất cả bệnh tật đều vô thường, vậy thân bệnh này phải phục hồi, không còn bệnh tật nào cả. Tất cả bệnh tật này hãy đi đi. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Khi tác ý như vậy xong, thì chú tâm vào hơi thở hít vô và hơi thở ra, đúng năm hơi thở. Hoặc cánh tay đưa ra, đưa vô năm lần rồi lại tác ý lần thứ hai như câu trên đã dạy. Cứ như vậy, tiếp tục đuổi bệnh trong 30 phút, rồi nghỉ độ 10 phút. Khi nghỉ xong 10 phút, rồi lại tiếp tục đuổi bệnh trong 30 phút nữa. Khi đuổi bệnh phải siêng năng tác ý như vậy, thì chỉ trong thời gian ngắn bệnh tật sẽ chấm dứt và thân không còn một bệnh tật nào cả. Pháp như lý tác ý đuổi bệnh là do Đức Phật dạy. Có như lý tác ý, bệnh tật khổ đau, lậu hoặc chưa sinh sẽ không sinh, mà đã sinh thì bị diệt. Nhưng muốn được hiệu quả đẩy lui bệnh ra khỏi thân, thì bệnh nhân phải nhiếp tâm và an trú tâm trong thân hành. Hơi thở ra, hơi thở vô, cánh tay đưa ra, đưa vào, hay chân bước đi kinh hành. Trong những thân hành, nên chọn một thân hành mà tập luyện nhiếp tâm, an trú cho được, thì đẩy lui bệnh rất hiệu quả. Dụng pháp như lý tác ý đuổi bệnh không có tốn hao tiền than thuốc và bác sĩ. Vậy mong sao quý vị hãy tự cứu mình ra khỏi biển khổ của kiếp làm người. Kính ghi, tu viện, chơn như. thân tâm vô sự. Hỏi Kính thưa Thầy, câu thanh thản, an lạc và vô sự, con phải thực hành vô sự như thế nào thì đúng? Xin Thầy từ bi chỉ dạy. Đáp Vô sự về tâm, có nghĩa là tâm không phóng vật, không nghĩ ngợi suy tư một điều gì. Tâm không làm một việc gì khác, có nghĩa là không nghe băng, không đọc kinh sách, không xem tivi, không ngửi mùi thơm, không nếm gì, không xúc chạm và không khởi niệm ác. Ấy là tâm thanh thản, cho nên khi đi, đứng, nằm, ngồi đều thanh thản. Thanh thản là một niệm thiện vô lậu. Niệm thiện vô lậu là niệm bất động của tâm. Về thân vô sự thì thân không đau nhức, không mỏi mệt, không hôn trầm, trùy miên, vân vân. Thân không làm một sự việc gì có nghĩa là thân không ăn, không nhai, không nuốt, không uống, vân vân. Ấy là thân an lạc. Thân an lạc là niệm vô sự của thân. Tâm thanh thản, an lạc và vô sự là mục đích giải thoát của Phật giáo. Tâm thanh thản, an lạc và vô sự ấy đâu phải là một điều khó tu. Khó tu là vì các bạn không chịu buông xả. Đời có gì đâu, các pháp đều vô thường, nay còn mai mất. Vậy mà các bạn không chịu buông xuống để mà chịu khổ, chịu đau, chịu phiền não, thật là điên đảo. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, dạng pháp vô thường, buông xuống đi. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, tâm hồn thanh thản chẳng sầu bi, cuộc đời ngắn ngủi trong chớp mắt, còn có vui gì chẳng bỏ đi. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, trò đời như mộng có còn chi tứ đại trả về cho tứ đại, thanh nhàn an lạc lúc phân ly. Con hãy cố gắng xả tâm, buông xuống cho thật sạch. Đời người chẳng còn có gì đâu mà tiếc, mà thương, mà giận hờn, mà buồn phiền con à. Nếu quyết tâm tìm đường thoát khổ, thì hãy buông xuống, buông xuống cho trắng bạch như vỏ ốc, cho tâm hồn phóng khoáng như hư không, thì không bao lâu nữa sẽ đạt được mục đích cuối cùng, thanh thản, an lạc và vô sự. Kính thư, thầy của các con.